Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Đừng để tiền rơi của trang cầu chuẩn 888.net và trang lô đề vị 168.com Thời gian gần đây khoảng một tuần nay thì bên mình bắt đầu làm những video clip để hướng dẫn cho các bạn sử dụng trang web đặt số cũng như là uh, cũng như là đưa ra cho các bạn một vài con số để các bạn à, tham khảo và sử dụng uh, trong những ngày à, những ngày ví dụ như hôm nay thì mình sẽ đưa ra những con số cho ngày mai thì những con số đó thì các bạn có thể tham khảo và uh, cảm thấy khả năng xác suất ra thế nào thì các bạn tự xem xét và đánh chứ cái đó mình không uh, phải là mình quả quyết là những con số đó có thể là ra 100% được thì như những cái số lần trước thì các bạn cũng thấy à, những con số hầu như những con số mình ra thì ít nhất có từ 1 đến 2 con là sẽ ăn được cho nên là các bạn cứ yên tâm còn các bạn muốn uh, Ờ, chọn những con số và xác suất lớn hơn cũng như là cái độ đáng tin cậy là cao hơn thì các bạn hãy truy cập vào trang cầu chuẩn 888.net này Đấy. ở đây có số điện thoại tư vấn các bạn có thể ờ, gọi điện vào giờ làm việc giờ làm việc buổi sáng từ 7 giờ đến 1 giờ 30 buổi chiều từ 14 giờ đến 18 giờ thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp đặt số hoặc là hỏi đáp về vấn đề uh, nộp thẻ khi sử dụng trang web của chúng tôi ở đây thì trang chúng tôi có rất nhiều cái chương trình đặt số ờ, soi cầu độc độc thủ lô vip là đây có rất nhiều cái, cái, cái chương trình đặt số đây thì các bạn đầu tư thì các bạn chịu khó à, chịu khó bỏ ra một chút vốn ban đầu thì các bạn truy cập vào đây bỏ ra chút vốn thôi thì các bạn có thể lấy được những con số mà đội ngũ bên mình đội ngũ chuyên nghiệp như mình đã à, chất lọc và tính toán ra Đấy. cho nên các bạn cứ yên tâm khi đầu tư vào trang web của chúng tôi đấy bạn nhìn kết quả đây hầu như là ăn các bạn nhé hy hữu thôi hy hữu các bạn đấy chỉ có hy hữu một vài ngày là bị trượt thôi còn hầu như là các bạn thấy là ngày nào cũng ăn và đặc biệt những cái con số mình cho cũng không phải là những con số mà à, không đáng tin cậy đâu các bạn nhé thì những con số mình cho thì cũng dựa trên mình à, đội bên mình cũng tính toán và tính xác suất của nó và cũng như là à, cái tần số mà cái những con số này nó ra theo cuối theo năm cho nên à, tôi mới đưa lên đây cho nên các bạn cứ yên tâm đầu tư thì các bạn phải à, bỏ cái vốn ban đầu có bạn à, còn à, sau khi à, à, ăn được mấy ngày liên tục à, bạn về cảm ơn chúng tôi từ lúc mà bạn đánh đề thua lỗ sau khi à, theo uh, cái bên đội uh, bên mình mua số bên mình và ăn liên tục mấy ngày thì bạn là về xây nhà mà có một chút vốn để làm ăn riêng và bạn bạn ấy bây giờ bạn bạn cũng nghĩ chơi lô đề luôn bạn bảo là cảm ơn uh, bên đang cầu chuẩn 88.net và bây giờ bạn ấy à, từ bỏ lô đề Vâng ngày hôm qua thì mình cũng có một ừ, vài con số à, đây các bạn có thể à, vào trang của mình à, đây YouTube YouTube đây các bạn có thể vào à, trang trang của mình ở đây đây các bạn có thể vào trang của mình để xem những cái video ừ, trước để xem những cái gì mình nói có đúng hay không Đấy. không không phải là mình nói điều nói phép thì các bạn cứ vào xem rồi mình những con số mình bốc lên đây xem như có đúng hay không có quay lại video cho nên các bạn cứ xem xét ừ, chứ mình không nói lên điều nói phép thì ngày hôm qua thì mình có mốc ba con số cho các bạn đó là 6331 và 52 thì để mình tra kết quả số số hôm nay các bạn vào trang cầu chuẩn 88.net rồi đây đây là cái ờ, trang cầu chuẩn 88.net giao diện chính các bạn kéo xuống mục kết quả số số rồi xem vào ngày mùng 5 tháng 2 nhé các bạn vừa rồi là số bao nhiêu này 6331 6331 6331 52 nhé các bạn sáu ba ba bốn năm hai thì sáu ba không có số nào là sáu ba giao tiếp hôm nay không có sáu số nào là sáu ba tiếp theo là 31 à 31 có một nháy các bạn 31 31 có một nháy 52 31 31 52 phải không? Ở 52 năm hai năm hai hôm nay cũng không có nháy nào năm ba à. thì ừ. cũng có một con số người các các bạn không thấy lỗ nếu mà các bạn đánh cả ba con thì mình chắc chắn các bạn à, ngày hôm qua các bạn vẫn không lỗ Đây, các bạn có thể vào các vào vào đây nhé các bạn bấm chút tiền thì các bạn sẽ mua được những con số sẽ chất lượng hơn những con số mình cho ở bên trên tại vì sao những con số trong này là công sức của cả, cả một tập thể bỏ ra cho nên mình không thể uh, lấy công sức của anh em mà đi uh, đi cho không được cho nên các bạn thông cảm với nó um, ngoài ra các bạn có thể vào trang trang lô đề vip 168 ở đây các bạn có thể đặt số đặt số cũng như là xem kết quả số số ngoài ra các ở đây còn có một chuyên mục cũng khá hay đó là à, đâu nhỉ đây đây thì ở đây thống kê tất cả những cái à, con số mà khách hàng đã đã, đã, đã mua những ngày trước ví dụ à, hôm qua thì khách hàng những con số này là khách hàng đã mua đấy thì trong những con số này có những khách hàng ăn được có những khách hàng cũng không may mắn lắm thì đây là tất cả những con số mà à, bên mình đã tính toán và mà đội ngũ bên mình tính toán và đã ra những con số đó nên các bạn cứ yên tâm về chất lượng của những con số nhé đầu tư thì các bạn cứ đầu tư cứ cứ đầu tư đẹp bô mà rồi các bạn sẽ mới nhận được lãi chứ các bạn chưa làm nữa sợ thất bại sợ lỗ sợ đầu tư vốn thì các bạn ừ, đừng có nghĩ đến điều đó Ê. hôm nay có 31 thì 31 là hồi nãy mình có là 63 31 và 52 thì trúng được một nháy à. suýt 50 53 55 56 à. thế thì à, ngày mai ngày mai thì ngày mùng ngày mùng thì mình cũng có và con số và con số à, mình sẽ cho các bạn ba con số thì các bạn à, tham khảo và đánh à, rồi đánh bọc lót cho nhau thì tỷ lệ ăn sẽ cao hơn nhé các bạn còn các bạn mình không mình à, muốn à, cái việc các bạn muốn những con số mà độ tin cậy cao chính xác cao hơn thì các bạn chịu khó các bạn vào trang tàu chuẩn 88.net là chịu khó là đầu tư với số tiền ban đầu thì cái lãi bạn nếu mà bạn, đánh rồi bạn lãi thì bạn cảm giác bạn bỏ một chút tiền thế này không đáng bao nhiêu đâu so với cái số tiền bạn nhận được là, là ngày hôm à, ngày mai ngày mai mình cũng có một ừ, vài con số hôm nay đầu đầu một là chỉ có một một nháy duy nhất các bạn hôm nay đầu một chỉ có một nháy duy nhất đầu hai hai nháy đầu ba hai nháy đầu bốn cũng một nháy đầu năm là đầu năm có vẻ là nhiều nhất đấy nhỉ đầu năm là bốn nháy à, đầu bảy đầu bảy cũng bốn nháy nhỉ đầu bảy bốn nháy đầu tám ba nháy đầu chín ba nháy uhm thế mình mình sẽ xem kết quả rồi là mình sẽ ba ba con số nha các bạn mình sẽ cho ba con số sẽ là sẽ là mẹ hôm nay mình sẽ cho hai cặp nhé không phải ba con nữa mà mình cho hai cặp là cặp và mười bảy hai bảy các bạn rồi là cặp ừ, à, năm lốt năm lốt chín lốt các bạn các bạn tham khảo và đánh bọc lót cho những con số này nhé mình hôm nay mình cho hai cặp thế này các bạn tham khảo và đánh thì nếu mà uh, trúng thì các bạn uh, comment anh ơi em trúng rồi bạn ơi mình trúng rồi em ơi anh trúng rồi gì đó comment cho mình biết mình mình biết được hôm nay có anh nó trúng rồi xin chúc, chúc mừng nhá uh, trong mình cũng được vui mình tính cũng công công lao mình bỏ ra không thấy ai phản hồi mình thấy buồn buồn đấy cho nên các bạn tham khảo và xem ờ, đánh bọc lót cho nhau ừ. ngày mai mình sẽ chờ đợi kết quả tốt từ các bạn nhé chúc các bạn uh, uh, ngày mai trúng số lớn và lên, núi ăn mừng à, xin chào tạm biệt tạm biệt các bạn à, hôm nay thì video đến đây là mình xin tạm dừng ở đây nhé chào tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai